bạn thấy cái cảnh à, vô trong hẻm rất là sang cả nhà wow. chào, chào mọi người chào các bạn nha mình là phượng mình đi uh, bữa nay đi ăn tăng gia và mình ghé mình từ thiện mình giúp cho chưa chưa chưa chưa người bạn sẽ à, gửi cho dì mù hàng tháng thôi thì dạ. mình sẽ ghé mình gửi cho những người bạn làm chung ừ. yeah. Dạ. rồi ai nữa đây chị nào ở học đây <laughs> đấy là chị thúy làm chung uh, với con rồi bây giờ phượng à, sẽ mời cả nhà vô tham quan nha vô tham quan nhà à, của dì uh, gì đó mù dì tá mù đúng không dạ, để dạ, cho biết dạ, nha ờ, cho biết uh, rồi, rồi. nhà của dì rồi, rồi. Đó, cháu ngồi đi. Dạ. Đó trời ơi bữa, à, bữa nay á, là con ghé à, gửi à, tiền những người à, làm chung á mấy bạn làm chung á gửi cho gì ừ. à, chút tiền cái này là ta của ít lòng nhiều nó chấm mặt nó té gãy tay thành ra bây giờ chị bệnh tật vừa mù mà vừa gãy tay nữa thành ra giờ gì sợ lắm không có đi nhiều không à khi mà vì bệnh tật hồi à, bẩm sinh á thì còn đi bán giấy số chứ giờ mà nếu biểu gì bán số hoàn toàn không biết được mắt gì máu không à nó bệnh à, bác sĩ nó quá hiểm nghèo đặc biệt nặng thành ra giờ gì à, cũng đau lòng lắm khi phải ăn trên sự cực khổ của các cháu nhưng nay hai mấy năm mà các cháu thương gì nay cũng quá lâu rồi giờ đây gì được có ngày hôm nay là cũng đúng đâu gì xanh cỏ ai cũng nói còn bộ xương không à giờ gì cũng đỡ rồi dù ờ, dù không được bằng người ta nhưng gì cũng đỡ đã thoát chết rồi vậy gì không biết gì hơn nói gì hơn xin gửi đến các cháu lời cảm ơn chân thành nhất và cũng không quên chúc cho các cháu vui vẻ trẻ đẹp mãi và làm ăn càng ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn để có tình thương gì mãi mãi nhé cảm ơn Dạ. xin cảm ơn con cũng đại diện à, mấy người bạn con cũng cảm ơn à, gì à, chúc gì cũng uh, khỏe mạnh rồi dạ. giàu sức khỏe nha à, sống lâu nha à, đừng có buồn gì hết nha đâu có gì chú à, là bạn của gì đây à, à, nấu cơm rồi dở lại này kia à, cho gì à, bạn à, không phải là không là có cưới hỏi gì hết không cưới hỏi gì hết rồi để uh, à, dì kể cho các cháu nghe ngày xưa dì sáu mắt dì với ảnh đã yêu nhau đã thương nhau rồi á uh, là tại vì ba dì với ba ảnh là kỹ ba ảnh mới nói á nếu nói với dì á uh, một khi đã thương á thì chấp nhận dù 10 năm 20 năm vẫn đợi vì gì ở gì đợi rằng là nó qua má ảnh á thương ảnh nhất nhà từ từ sẽ cưới em thôi từ đó gì mới ở đợi chờ trời đã đời rồi thời gian sau cái ờ, bà gì cũng coi coi tuổi rồi mà tính cưới không anh nói được làm lớn không được làm nhỏ cuối cùng rồi gì ở trời giết mười mấy năm trời mà cũng không có được rồi không được rồi không cuối cùng gì bệnh mắt bệnh con lên ờ, trên Sambon chị chị đã bệnh con nữa chị ở trên bệnh viện ba bốn tháng trời chịu một con vợ quá thiệt thòi về con không có mà lại mù nữa làm sao ảnh khổ ba má anh không chịu nữa anh quá khổ cái thằng cháu nói thôi leo lên xe con chở về rồi chú ba nói vậy cũng phải thôi cô lùng leo lên đi nó đỡ lên à, gì không chịu gì kéo lại gì lết ở dưới đất gì không nó ông không cứu là coi như tôi ừ. cái giờ anh nói vậy nếu cô lùng quá khổ thôi cháu dẫn về lại ông bà nội ừ. là ờ, chú sẽ hy sinh một cuộc đời làm chồng để nuôi ờ, nuôi ờ, nuôi nuôi cô lùng à, hy sinh rồi thì mới dẫn về lại ông bà nội tại rồi ảnh mới dẫn lại ba má ảnh ảnh già dẫn lại anh nói ờ, ờ, ờ, à, ba ơi con thể cứ vợ giàu vợ đẹp nhìn thấy nó khổ vậy con lại ba giờ ảnh khóc giờ gì cũng quỳ theo ảnh dạ, lại rồi, sao mình lại không có con mà nó không có con tại vì ở chào giết lớn quá lớn tuổi ở mấy chục năm chờ đời giết đời giết phù mắt luôn rồi ảnh hy sinh rồi à, rồi ba ảnh cũng làm dữ dữ lắm mà nói nếu mà không được phải cưới cô Sài rồi Gòn. rồi giờ ở chung vậy sao rồi, từ năm nào đến năm nào rồi, rồi... ở là từ hồi phù à, là nó còn vợ nó hy sinh là bao nhiêu năm rồi nay lâu rồi mù hai mấy năm anh nuôi đủ hai mấy năm là đúng mấy giai đoạn đó mình còn trẻ thì sao lại không để con được hả bốn mấy tuổi rồi mù nữa mấy ờ, chú uh, bạn của anh nói nếu mày để để để ờ, có con nữa đời mày khổ ừ. con cũng còn nhưng mà điều tại vì mấy chú kia nói nếu mà ngồi nó déo mày không à mà mày có con nó déo mày nữa cuộc đời mày chết nữa à. thành ra không có con à. thành ra bây giờ là ba mà anh cứ lên cái nói cô lớn con nghe là ba về cưới con nhỏ ừ, ngoài ừ, sài gòn á ừ. à, đó, thì nói vậy đó không mà ba ảnh kêu coi như chấp nhận làm chồng đó nhưng mà không được ở chung Yeah, yeah. Đó. mà ngày nào ông cũng nấu cơm sánh lợi cái hồi hôm đó anh đẹp lắm kìa cái ừ. ta tới thăm ờ, thành phố rồi xuống tới thăm ta khóc và thương gì khóc thấy anh đã khóc còn dữ nữa yeah. Dạ. rồi rồi chú uh, đến với, với cô thì gia đình chú nó không chấp nhận rồi, rồi mọi việc nó có khó khăn gì dạ. chú nó dạ. tự nhà tự lập tự ăn tự sống à dạ hả ờ. chú vừa làm gì ví dụ làm gì trồng chuối làm đồ thôi à là bán ờ. chuối trái chuối, là... Dạ. Ờ, cây hay là sao chuối xứ ờ, xứ với nãy có nhiều sống nhiều à dạ giờ nhờ người ta thương á cháu dạ giờ ai nấy thương người cho cũng nhiều khi cho gạo cho tiền gì á dạ giờ lớp uống thuốc rồi lớp Ủa, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi này sáu sáu tuổi rồi sáu sáu tuổi còn cô cô thì thôi lớn hơn đừng nói dạ. sao phải à, thúc không có sao lớn lớn lớn trẻ tình yêu tình yêu không có phân biệt giai cấp tuổi tác nói với cháu nghe nha nay nuôi hai mấy năm rồi yeah. Dạ. không nói một tiếng nặng chưa nói gì uh -huh. một ừ. tiếng nặng nào một á em ăn đi ăn cơm á gấp để vô nhé ừ. ăn đi em anh đi ừ. đám tiệc á anh ăn món ngon vật lạ em ở nhà không có gì ăn em ăn đi em cứ vậy không á người ta nói á, sáng mắt chưa được chồng thương Dài rồi rồi để con à, gửi à, tiền những người à, bạn làm chung á gửi cho gì ha Trời ơi, à, quế gửi hai trăm rưỡi rồi à, với uh, điệp gửi hai trăm rưỡi là tổng cộng tờ này 500 là của à. hai người trời ơi cho nhà. à. Dạ. dữ vậy trời <laughs> rồi uh, này của chị thí nè gửi cho gì hai trăm dạ, bạn, ngồi kế bên dạ dạ về con uh, xin gửi cho dì 500 là dì đừng có nói gì hết đừng có nói là con cứ <laughs> khỏi gì hết con gửi gì dì ờ. cứ nhận à. ha ờ. dạ trời dạ, ơi ơi này là thảo á, làm chung nhỏ em á gửi cho gì trời ơi cho nữa gửi cho gì năm chục trời cho cho quá trời vậy dạ. hôm bữa gì có đưa đó về con có gọi gửi bà chị bán mít dùm gì ủa chứ sao không đem mít cháu ăn có có có nhiều nhiều lắm đánh ăn ăn cho mười sao bán chi không cái đó là cái phần trước nữa cái phần trước ờ, bán chị tư bán giùm gì là 200 ừ. ngàn trời con gọi gì 200 ngàn tiền mít trời ơi gì cảm ơn dạ. cháu nhiều trời ơi tội nghiệp đi không đó nay ôm um quá trời tiền chứ gì giờ cũng à, à, ông xã gì gì đâu có thể đền đáp được tấm lòng vàng của các cháu thôi xin cảm ơn chứ giờ sao thấy ông xã chị giờ đó đẹp lắm mà giờ tóc dựng vừa dạ. một trăm phần còn có dạ, cũng đẹp dạ trời một trăm phần còn có phần nè nói như nói chờ bộ số xấu vậy chứ đi làm không cho đó à. wow ghen lắm á chứ sao bỏ ai luôn dạ bữa nọ à, cái nói sống chết có nhau mà không có bỏ ờ, ờ, ờ. anh nói bảy năm ký chắc giờ ông lên chắc chừng bốn chục cân như vừa sau thiếu máu đó trời vợ sao lại à ngồi đây đi dạ, gì đâu có gì đâu để để chuột á tốt nhiều khi nghĩ hồi đó mình ở có đứt quá mà sao bị mù mắt mà sáng mắt á yeah. Dạ. chắc biết trước ăn ở sao á chứ kêu trời ơi gì hồi nhỏ biết biết tới giờ gì ăn ở ai nhịn thương hết á ai nhịn thương ai khổ thương rồi để cho tụi con nghe bạn nghe <laughs> trời ơi dám hư hết là cái gì không ca đi gì ca hay lắm hôm bữa con nghe là gì ca hay lắm trời ơi hay ngày em mê em anh không làm sao biết tên nên anh cố đời chờ rồi có dịp làm quen lần đầu nữa bữa hát bài gì ta hát bài, gì mà hôm chia tay chiều chúa giật con sẽ đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề em tuần sau khi ba mươi dẫn anh xe đến thăm em em trông chờ tận phúc bao đêm rồi không mong có ngày được gặp anh ngập ngừng thật lâu khi em cho áo tim xưa anh nói anh yêu em xin mẹ ra phố mẹ tươi cười khẽ nói con gái của mẹ thật là ngoan đây công yên chốn em ho chứng kiến bao lời thề và cuộc tình vừa lên ngôi ông vậy chứ đâu có biết nhạc gì đâu dạ. à hát cho vui á thôi giờ kết thúc chương nay buổi gặp gỡ này ha yeah. Dạ. rồi tụi con xin chúc cô chú sức khỏe dồi dào ha mà cố gắng sống ờ, lạc quan yêu đời lên à. rồi à, qua cái mùa dịch rồi thì chúng ta không có sợ mà cũng đừng chủ quan ha à, à. có gì là niềm tin và hy vọng nha đã mang à, là hơi ấm tình thương dạ à. cũng à, tới đây à, con cũng à, trao tiền của mấy bạn rồi à. cho về thôi chúc cho gì mạnh khỏe nha à, rồi yeah. Dạ. À, mình cũng tới đây à, mấy bạn có gửi rồi thôi thì mình cũng thay lời cảm ơn mấy bạn à, dạ. đã gửi tiền cho gì à rồi gì cũng là con thay mặt gia đình dạ. à. cảm ơn mấy bạn thôi à. hôm nay thì con cũng à, dịp tuần dịp còn à. đến đây à. thăm là chúc sức khỏe gì với dưỡng được à, vui khỏe yeah. à, tràn đầy à, hạnh phúc và niềm vui à, rồi, dạ, dạ, dạ. rồi, rồi cho à, mọi người á mọi người thấy mọi người biết mình tới đây và đúng đồng tiền nó đến mục đích chính dạ, như vậy dạ. À. các cháu đã vượt đường xa xa xôi đến đây đã cho mang đến cho cô là một hơi ấm tình thương và niềm tin và hy vọng để cô sống thêm Hồi xin cảm ơn các cháu nha, thương các cháu nhiều nhiều nha. Dạ. Rồi, rồi chào hẹn gặp lại ha. Dạ, rồi. Rồi. Gần dạ, đồng hẹn gặp lại nữa. Rồi. Cắt gì học được không vậy? Không có gì, không có gì, rất là hay. Ừ, hay. Rồi chào mọi người nha, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại.